Xin chào tất cả anh em Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em Để cho anh em đi chơi tài xỉu Đi đánh tài xỉu, lắc tài xỉu bịp ở các sòng chối Luôn luôn là có cái độ hiệu quả và tỷ lệ chiến thắng cao khi anh em đi chơi ở sòng chối Thì ờ, cái bộ đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường anh em nhé khi anh em đi chơi ấy anh, anh em mang được cái nắp này đi thì anh em sẽ có thể nhìn được uh, nhìn được cái bộ hột ở bên trong cái uh, nắp chén đĩa này nó sẽ là về tài hay về xỉu anh em nhé thì khi anh em mà mua hàng bên cơ sở bên tôi khi nhận được hàng thì uh, tôi sẽ nói cho anh em cái điểm ở trên cái nắp này để cho anh em có thể nhìn thấy được cái bộ hột ở bên trong đó, đúng không ạ thì ở trên video này thì tôi sẽ không tiện chia sẻ cho anh em đó thì cái nắp này nhìn như một nắp chợ bình thường thôi anh em nhé nhưng tôi đã làm và cái nắp này có thể nhìn được bộ hồn ở bên trong đó tài hay là việc chỉ của em cũng có thể nhìn được anh em nhé đó thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em cái độ hiệu quả cũng như cái tỷ lệ chính xác của cái nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này để cho anh em cảm nhận cùng với tôi test luôn cho anh em thì trong này tôi nhìn thấy là có con ngũ và con lục ngũ lục thì chắc chắn là em đánh tài đúng không ạ khui cho anh em đó đúng không ạ ba năm sáu có mũ có lục anh em nhé đó đảm bảo với anh em là nhìn thấy cái bộ hột ở tài xỉu bên trong 100 phần trăm anh em nhé những người ngồi cạnh anh em à, thì chỉ có một mình anh em nhìn thấy được cái bộ hột bên trong thôi không có ai nhìn được cái bộ hột bên trong này ngoài anh em anh em nhé nên anh em không phải lo đó thì chén này tôi nhìn thấy vẫn tiếp tục có mặt ngũ mặt ngũ và mặt ba anh em nhé vui cho anh em ngũ với ba thì chắc chắn là anh em sẽ đánh tài đúng không ạ tỷ lệ tài của nó khá là cao nên là tôi sẽ quyết định đánh tài vui cho anh em đó đúng không ạ ba ba năm rất là ok anh em nhé thì anh em có thể nhìn thấy hoàn toàn được bộ ở bên trong nên là anh em không cần phải lo bất cứ một gì cả hoàn toàn không tăng tích đó tiếp tục test cho anh em thêm một hai chén nữa trong này tôi nhìn thấy rằng là có mặt tứ mặt tứ với mặt lục đúng không tứ lục thì chắc chắn là sẽ phải đánh tài đúng không anh em tiếp tục khui cho anh em đó đúng không ạ có tứ có lục đánh tài đúng không anh em tiếp tục test cho anh em chén cuối cùng này chén này tôi nhìn thấy có mặt hai và mặt ba mặt nhị và mặt tam thì nhị tam thì anh em đánh xỉu là cái tỷ lệ 70 phần trăm rồi đúng không em cua cho anh em đó xỉu sát nút luôn xỉu 10 đó đúng không anh em thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này anh em nhé anh em có nhu cầu thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình và anh em cũng có thể đến tận cơ sở bên tôi để anh em được test hàng và mua hàng muốn sở hữu cho mình một cái bộ đồ chơi hoàn toàn là không tăng tích thì anh em có thể đến với bên cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi sẽ làm hài lòng tất cả anh em có nhu cầu đó thì anh em đang xem video hay đăng ký kênh này của tôi để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp bầu cua bịp và tất cả loại đồ chơi bịp mới nhất 2020 mà bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo này để cho anh em chọn lựa cho mình những cái bộ đồ chơi phù hợp với dòng giới của anh em và đặc biệt là luôn luôn mang lại cái tỷ lệ chiến thắng cho anh em khi anh em đi chơi video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em